Chào mừng tất cả mọi người đã đến với podcast Yêu Kiều Yêu trong tình yêu còn Kiều trong Việt Kiều Đây là một podcast mà Hằng cùng với khách mời là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác trên thế giới sẽ cùng chia sẻ về chủ đề tình yêu và cái ờ, cuộc sống tinh thần của mọi người ở nước ngoài và hôm nay thì rất là vui được gặp một bạn đến từ úc mình cũng chưa biết trước là bạn sẽ chia sẻ câu chuyện gì nhưng mà cũng rất là hy vọng là mọi người có thể cởi mở lắng nghe để mà có thêm một cái góc nhìn về cuộc sống của người nước ngoài đặc biệt là tình yêu ở của người Việt ở xa xứ và chắc là trước hết thì uh, Kim có thể gửi một lời chào cho đến với mọi người được không? Yes, uh, chào tất cả các bạn. Uh, hôm nay mình rất vui được khi được hàng mời the, the khách mời trong podcast thì uh, yeah mình là tên là tên là Kim tên là tên thật là tên tên đầy đủ không có cần nói tên đầy đủ không <laughs> tên tên tên là Kim Polo đi yeah, dạ, tên tên mình là yeah dạ. và mình sống ở Úc cũng được khoảng gần 8 năm rồi và mình đang sống ở Sydney và trong cái quá trình sống ở làm và làm việc tại Úc này thì cũng có trải qua rất là nhiều chuyện thì cũng có vào cái phần vấn đề và và và về về tình yêu hay là cái gì đấy và cuộc sống rồi này nọ vẫn gia yeah, và và ngày hôm nay rất là vui và mình rất là muốn chia sẻ mình luôn là luôn rất là muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái sự trải nghiệm đó với mọi người và rất là vui khi và may mắn khi mà được uh, hằng có một post một cái bài trên Facebook mời khi mà để mời gọi mọi người và cuối cùng thì mình tham gia và may mắn là hằng cũng ok <laughs> giờ xin chào mọi người yep. Ờ, ờ, chào chào Kim đến với, a, Yêu Kiều. Chắc là câu hỏi đầu tiên hơi, a, gọi là, thử thách một chút xíu nhỏ ha. Nếu như bây giờ mà Kim có thể giới thiệu bản thân mình mà trong đấy có một từ yêu thì Kiên à, thì Kim sẽ giới thiệu như thế nào? Giới thiệu bản thân mình mà có một từ yêu. À, đại khái là là sao ta? Là là là giới thiệu bản thân. <laughs> Ôi, cái này hơi khó nhỉ, hơi khó nhỉ? kiểu như là giới thiệu alright alright alright thật thật ra là mình tên Kim tên Kim thì cái vành cái vành Kim với cái vành yêu đấy nó cũng hơi hơi khác hơi hơi khác cho nên không không không có làm một cái đoạn rap được nhưng <laughs> cho nên là cho nên là ồ cũng khó thiệt mình là Kim và mình rất là yêu đời ờ ok vậy vậy thôi rất là yêu đời <laughs> <laughs> ok Kiểu cảm giác yeah. nghe đã thấy rất là rất là tràn đầy năng lượng rồi đúng không? Yeah. <laughs> cảm ơn cảm ơn bạn. Bên Úc thì bây giờ vẫn còn hơi nóng. <laughs> Ừ. ừ. Ồ, oh, bên Úc thời tiết bên Úc <laughs> kỳ quặc. yeah, dạ, kỳ quặc đúng rồi, sáng nắng chiều mưa tối bão. ờ, tôi nhớ là thầy ờ, thầy Minh Niệm có một câu là nếu như mà nếu như khi mà ở Úc ấy, thì mà thấy chán thời gian quá thì cứ chờ một lúc <laughs> thời gian nó sẽ thay đổi <laughs> mình sẽ hết chán mình wow, sẽ hết chán thời tiết đấy <laughs> câu đó rất là hay luôn và rất là chuẩn luôn ờ. hợp lý thật có nhiều người nhiều người nói là úc là có có một ngày là tới bốn mùa bốn năm mùa ừ. yeah còn nếu mà chán thời tiết thì cứ chờ một lúc đi rồi thời hợp tiết lý, khác nó sẽ tới rất là hay rất là hay ừ. Ờ, yeah. mình cũng thấy bạn có chia sẻ là bạn đã ở Úc được 8 năm rồi và cũng còn Ừm. rất là chắc là sang Úc lúc mà mà vẫn rất còn trẻ, đúng không? Sang Úc năm bao nhiêu tuổi? Khi mình sang Úc năm 18 tuổi. Ờ, 18 tuổi coi như là Mới thanh học xuân là học dành chọn cho nước Úc. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi, mới học cấp 3 là mình qua luôn. Thì, à, kiểu như là, mới học xong cấp 3 là mình qua luôn, thì, kiểu như, mình mình cảm nhận giống như là trước khi mà qua Úc thì mình vẫn còn là một thằng nhóc, mình vẫn là mới được sinh mới được đẻ ra ở Việt Nam thôi chưa có được lớn lên ở Việt Nam cả chưa có được lớn lên ở Việt Nam luôn mình thật sự lớn lên khi mà mình qua úc yeah <laughs> thì cái thời gian học đại yeah. học là thời gian mà gọi là đúng thanh rồi. xuân nhất thì dành hết cho nước đúng không <laughs> yeah đúng rồi đúng rồi ờ, thế ờ, trong trong mình một tí là đã đã yêu nhiều và đã hẹn hò nhiều chưa uhm, tại vì mình mình cũng khó mà nói khó mà định nghĩa được nhiều hay không nhiều ấy tại vì thật sự là đối với những cái người mà họ có nhiều mối quan hệ nhiều cái mối tình đó thì đối với mình mình nghĩ là ít so với họ nhưng mà đối với những người mà họ không có nhiều thì mình nghĩ đối với mình, mình sẽ là nhiều đối với họ thì mình nghĩ là mình ở nằm trong cái mức trung bình thì cũng tầm vài vừa vừa phải phải thôi ừ. yeah vừa vừa đủ dài <laughs> đúng không <laughs> là đủ <laughs> đủ có có thể gọi là so sánh thì nếu như mà bây giờ mà bạn được ví tình yêu giống như một loại đồ uống đi thì bạn sẽ chọn loại đồ uống gì và vì sao? Ồ. Hợp lý nhỉ? À, hay nhỉ? À, nếu mà ví tình yêu mà gọi đồ uống thì mình cỡ Seven Up thôi. Seven Up là một thứ thỉnh thoảng người ta uống. Ừm. Mình là vậy thôi. Yeah, tại vì đối với mình thì à, trong cuộc đời của chúng ta không phải là chỉ có riêng tình yêu mà còn rất là nhiều thứ khác nữa. Tình yêu chỉ là một phần trong đó thôi. Dạ, mình mình à, chú trọng đặt nặng hơn nhiều về những cái vấn đề khác cho nên là đối với mình tình yêu là seven up thôi <laughs> wow seven up seven up là nước ngọt mà nó nước ngọt còn có ga luôn á sao bạn lại nghĩ đến seven up đầu tiên <laughs> à, à mình nghĩ seven up đầu tiên tại vì à à tại vì bạn nghĩ theo cái hướng đó ha tại vì đối với mình là mình nghĩ theo cái kiểu mình không như biết. là à à không biết là tại vì mình nghĩ theo cái kiểu nhưng mà với như một loại nước uống thì thì nếu như mà mình chọn nước lọc hay là chọn Coca-Cola thì hai cái loại đó là kiểu nhiều người uống thì mình ừ. cái cái cái mindset của mình thì mình lại nghĩ là nếu mà mình nói với bạn là mình là nước lọc hay là Coca-Cola thì có nghĩa là tình yêu của mình rất là nhiều rất là nhiều tại vì à, cái hai okay. cái thứ đó rất là rất là popular đúng không hai cái thứ đó rất uh, là okay. là được chua chuộng nhiều người nhiều uống nhưng mà nói với seven up thì người ta vẫn biết nhưng mà không phải ai cũng chọn seven up để uống thì mình cũng có làm ở nhà hàng và mình cũng có pha chế thì mình thấy seven up thì cũng thỉnh thoảng sẽ có người nói ờ à, họ muốn uống seven up nhưng mà đa số ai cũng uống nước lọc và uống coca ừ, cola ừ, và cola <laughs> à, có nghĩa là một chút về tính cách thì chắc là bạn sẽ thích những cái gì mà nó đặc biệt hơn một chút và nó đi cho cái hướng thiểu số hơn là đa số đúng không Ừ, có thể là như vậy nhưng mà cũng không phải tất cả. <laughs> ừ. <laughs> yeah. Ví dụ ừ, như, trong tình yêu ví, chẳng yeah. hạn. Ừ, ừ trong tình yêu. Ví ví ví dụ như sao? Bạn định nói là ví dụ gì? Không, mình không ý mình nói là ví dụ như là nếu mà âm nhạc á thì mình nghe tất cả loại thể nhạc tất cả các loại thể loại nhạc luôn chứ không phải là riêng một cái thể loại nào ít người hay là công chúng, thì kiểu vậy. Chứ không phải là đấy là để m mình mới nói là tùy tùy vào một cái trường hợp, tùy một cái sở thích, tùy vào một cái lĩnh vực nào đó, yeah. Ồ, thì nghe có vẻ rất là thú vị. Thế không biết là trong cái lúc mà gọi là trong cái vốn tình yêu mà đủ dùng của bạn đi thì thường là những cái người mà bạn đi date á, đi hẹn hò á thì thứ nhất là mình muốn hỏi là giới tính gì và thứ hai là các bạn thì thường là đến từ đâu À, thì đến từ Việt Nam thôi. Và <laughs> <laughs> và đương nhiên là <laughs> mình đây con gái rồi <laughs> dạ. ờ. <laughs> và, không sao. thì thì mình hiểu mình hiểu cái vấn đề này ra yeah, bây giờ mình chúng ta cũng open về cái chuyện đấy ừ. thì cũng không sao nhưng mà mình mình cũng không không ngại để mình chia sẻ luôn là hồi đấy khi mà mình học cấp 3 thì có hai người con trai thích mình và mình à. cũng và mình cũng open với họ luôn không phải là mình quen họ không phải là mình đi đây với họ nhưng mà mình cũng đối xử với họ tốt lại với họ chứ mình không có kỳ thị Ừm, À. kiểu như vậy, kiểu mình h ừm, <laughs> Thú Và và vị cái ha. bộ <laughs> Yeah, cảm ơn bạn. Thì thì mình, à, yeah, thì, ờ, sau nói chung là quen thì mình nhớ là cái khoảng thời gian cấp 2 là mình bắt đắt đã bắt đầu cũng đã quen bạn này bạn nọ rồi, nhưng mà cái đó là tình yêu con nít đấy tình yêu thời Ừm. còn trẻ, trẻ con thì thì cũng không có ví là cái tình yêu thật sự, cái lúc là còn nhỏ rồi mình thích mình khám phá, mình tìm tòi vậy thôi thì mình nghĩ là bắt đầu là cấp lớp cấp 3 là lớp 11 mình có quen bạn đấy 2 năm mình nghĩ là cái tình yêu là cái tình yêu tình yêu đậm sâu nhất tình yêu đầu cái đó thật sự là cái mối tình đầu ấy nhưng mà sau đó rồi uh, bạn đấy nghe tin là mình chuẩn bị qua úc để đi du học thì bạn đấy cũng dần dần bạn đấy né mình luôn bạn đấy tránh mình luôn nhưng mà thật, thật sự là bạn đấy vẫn còn thương nhưng mà bạn đã hiểu là khi mà mình đã đi rồi thì khó rất là khó để giữ mối quan hệ và cái lúc đó thì cũng nhạt dần một chút rồi đó tại cũng quen hai năm mà cũng nhạt dần thì lúc đó mình cũng ok hiểu và tôn trọng quyết định của bạn ấy nhưng mà mình cũng muốn như vậy luôn <laughs> thật sự là như vậy đấy thì thì cuối cùng đấy là cái mối tình đầu thì khi mà qua đây rồi rồi à, vẫn còn nhiều cái mối tình khác nữa và mối tình ở đây cũng có và mối tình mà quen xa quen ở đây và quen ở Việt Nam cũng có và quen ở Nhật Bản cũng có yeah <laughs> À, ôi, có nghĩa là rất là rất rất là quốc tế nha. <laughs> là <laughs> quốc Mình tế. <laughs> mình mình có một niềm tin đối với du học sinh là khi mà mình có một cuộc tình mà yêu xa á, mà đặc biệt là du học sinh Việt Nam á, thì nó sẽ đều kết thúc ở Nội Bài hoặc là Tân Sơn Nhất. Nó sẽ không thể xa hơn được nữa. Hợp lý. <laughs> thật thật sự là <laughs> đúng luôn đúng luôn mình mình có nói với bạn mình và mình cũng có nói với tất cả mọi người là mình nghĩ là chính yeah, dạ, nếu mà 100 cặp mà yêu xa thì chắc là có 95 cặp hay hey, sorry 95 cặp là không thành và 5 cặp là coi như là ok có thể tiếp tới và hướng tới nơi hôn nhân rất là khó là sẽ là cái điều đó rất là khó luôn nhiều người kiểu như không tin vào cái điều đấy nhiều người nhưng mà nhiều người lại thành công vào cái điều đấy cho nên họ luôn những cái cặp những cái cặp thành công luôn luôn đưa cho cái tia hy vọng cho những người dành cho, những người khác nhưng mà <laughs> người ta những người khác nhưng mà mình nghĩ là bây giờ chúng ta phải nhìn nhận thực tế là như thế nào như thế nào đưa ra cột mốc đưa ra cột mốc để chắc chắn sau này phải đến ở với nhau thì lúc đó mình mới theo và cái thời gian nó cũng không quá lâu nữa có nhiều người có thể bạn mình ở đây mình có một câu chuyện bạn mình có thể đợi người yêu của nó và người yêu của nó có đợi đợi đợi nó tới 5 năm và nó học xong ở đây nó đi làm xong ở đây nó về rồi bây giờ nó đã về rồi và người hai người nó vẫn nhà nhau sau 5 năm cái chuyện đó mình thấy trời ơi tại sao em có thể làm được cái điều đấy mình với đám bạn mình nói trời ơi, đặc đặc biệt danh cho này là minh trung tình luôn đấy thì kiểu không thể nào mà mà mà một con người làm như đấy được đấy tại vì đối với mình là hồi đấy mình về Việt Nam một lần thì mình có quen bạn kia cái rồi vẫn không thể tiếp tới, tới được với nhau thì mình qua đây lại thì hai người vẫn hai người yeah, không thể tiến tới không thể tiếp tục được và sau đó qua mấy năm sau vài năm sau mình lại quay lại mình lại quen một người nữa và cái người đó vẫn không thể thành công đấy nói chung là cái cái rào cản cái rào cản về khoảng cách đó, địa lý đó, nó rất là khó nó rất là mạnh nó rất là mạnh khó mà đánh bại được nó lắm <laughs> mà mình mình thấy là đặc biệt là khi mà mình ờ, khoảng cách về địa lý là một chuyện nhưng mà ví dụ như kiểu khi mà mình đi đi du lịch nó sẽ khác với chuyện mình đi du học đúng không? Mình đi du học thì cái môi trường xung quanh của mình nó sẽ khác và cái cuộc Ừm. sống của mình gần như là nó trở nên nó tất bật hơn rất là nhiều so với cái chuyện đi làm thì cũng cũng cũng mệt nha, nhưng mà ít nhất là đi làm là mình có một cái ổn định. Còn đi học là mình cảm giác những cái sự đi học nó không có ổn định lắm, mình vừa đi học, đúng không? Mình vừa phải nghĩ cách kiếm tiền, mình vừa phải nghĩ đến tương lai xa hơn nếu mà mình muốn ở lại đây thì mình cần phải làm A, làm B, làm C thì nó sẽ có rất là nhiều những cái thứ mà kiểu như khi du học sinh của mình ở xa hay kiểu như hay hay hay chạy lòng quá hay cần một cái điểm tựa và bây giờ người yêu không ừ. ở đấy thì cũng không biết là dựa vào đâu <laughs> hay là dựa vào oh. ai yeah, có nhiều bạn có thấy như thế không <laughs> đúng đúng đúng đây đây cái vấn đề đấy thì cũng gặp nhiều à, có nhiều người nói à, bữa mình mới đi ăn với anh mình thì anh mình nói là bây giờ anh chỉ muốn single thôi anh chỉ muốn một mình rất thoải mái xong rồi cái mình nói ờ đúng em công nhận là như vậy là đúng nhưng <laughs> sẽ có một lúc chúng ta cảm thấy rất là cô đơn <laughs> sẽ có một lúc chúng ta sẽ là cầm một cái người nào đó để tâm sự cầm một cái người đó để trong vòng tay của họ là mình hay là ôm họ hay gì đấy thì, cái cái đó là một cái, cái về cái mặt cảm xúc rồi cái cảm xúc của con người là ai cũng phải như vậy ờ, mình không thể nào mà mình muốn là mình nói là ờ, không muốn là như vậy mình không muốn thì nó vẫn xuất hiện đấy thì uh, nhưng mà mình thấy thì kiểu như vậy nhưng mà mình cũng phải nên chọn lọc là nói chung mình cũng nghĩ là không có nên quá vội để kiếm một ai đó liền tại vì có bài hát của Lưu Hoàng đó là là, không nên không nên vội yêu yêu một người nào đấy khi mà quá thấy cảm thấy quá cô đơn đấy thì thì phải phải thật sự thấy người đó hợp với mình người đó đúng là một cái người cần thiết để bên cạnh mình thì lúc đó mới chọn còn không thôi thì thà cô đơn thà một mình còn thà có một cái cái thời gian rảnh đó để mình phát triển cho bản thân ừ, sẽ tốt hơn khi mà mình phát triển được bản thân mình rồi khi mà bản thân mình đã tới được một cái mức nào đó ổn rồi thì lúc đó mình nghĩ mình không cần tìm tình yêu đâu tình yêu cũng sẽ tự tới với mình ừ. <laughs> đó là quan điểm của mình <laughs> yeah. đúng là <laughs> thà thà cô đơn còn hơn là tìm sai người mình nghĩ yeah, yeah. yeah mình mình nghĩ ừ. như vậy được tại vì mình mình thấy bạn có bạn có nói là khi mà bạn đi hẹn hò ha thì bạn uh, hẹn hò các bạn nữ và thường là là người Việt Nam đúng không? Bạn đã bao giờ thử hẹn hò một bạn người nước ngoài chưa? Rồi mình có rồi và họ họ rất là khác họ họ có lúc khác có lúc giống nhưng mà kiểu mình thì mình chưa có vào một cái mối quan hệ nào đó thật sự là official thật sự là chính thức với một cái người nào đấy ngoại quốc cả mình chỉ là mối quan hệ cho vui <laughs> thôi cho nên là và và họ cũng muốn như vậy và họ cũng không có muốn nghiêm túc thế nên thì nên là đấy kiểu như mỗi mỗi người mỗi trường hợp mà đó thì mình đó giờ mình chỉ quen nghiêm túc ừ, những người con gái Việt thôi còn là những người con gái nước ngoài thì thì mình dừng lại ở cái mức tìm hiểu ờ thế thấy là khác với cả giống giống nhau như thế nào giữa con gái Việt Nam và con gái người nước ngoài những người mà bạn đã từng hẹn hò Ồ, nhưng mà nếu mà nói người nói nước ngoài như vậy thì rất là trùng tại vì nước ngoài là nhiều <laughs> nước lắm. Yeah, dạ, tại vì tại vì yeah. Dạ. <laughs> Thì, à, thì Thì nếu mà con gái người nước ngoài mà vẫn là châu Á, kiểu giống như Hàn, Bản, Trung Quốc hay là gì đấy, thì nó vẫn có một cái nét gì đó, một cái nét phương Đông. Đấy, thì mình nghĩ là sự khác biệt là giữa phương Tây và và phương Đông thì bà con gái à, châu Âu và bà con gái người da trắng đấy đấy là phương Tây đấy và và người con gái những người con gái châu Á thì sự khác biệt là mình nghĩ là mình nghĩ cái điều này những cái điều căn bản này mình nghĩ nhiều mọi người cũng biết mọi người cũng có đã có thể nghe qua rồi thì người con gái Việt Nam thì đa số mình không nói tất cả đương nhiên có mỗi người mỗi cá tính khác nhau nhưng con gái Việt Nam thì sẽ rụt rè hơn sẽ luôn luôn đợi con trai chủ động còn con gái phương Tây thì mình <laughs> họ không cần phải đợi mình chủ động, họ có thể chủ động luôn. Yeah. Nhưng mà cũng tùy tùy luôn, con gái nói chung là con gái thường thì để con trai tự chủ động sẽ tốt hơn và và thường thì con gái con gái Tây mình gặp cũng nhiều người rất là nhiều người để con trai tự chủ động nhưng mà họ open hơn thôi họ có thể có nhiều câu chuyện hơn để nói chuyện với mình thì mình thấy cái sự khác biệt à mình tự nhiên mình nhớ ra rồi rất là cái nhiều người con gái mà mình gặp ở đây á, mà họ đẻ ở đây nha mặc dù họ là người châu Á nha họ luôn có một cái văn hóa một cái môi trường họ khác đấy thì họ luôn luôn trong đầu của họ luôn luôn có những cái thứ những cái kiến thức để họ trả lời để họ trò chuyện với mình suốt xuyên suốt luôn xuyên suốt dài dài luôn còn à, mình nói chuyện với nhiều bạn Việt Nam á mình không có chê nha nhưng mà ý là có nhiều người khi mà mình bắt đầu mình nói chuyện với họ mình bảo mình mở lòng mình nói chuyện với họ thì họ trả lời mình được một vài câu và họ vẫn luôn luôn kiểu như có một cái lớp bảo bọc họ vẫn luôn dè chừng họ không có muốn nói với mình những cái điều đấy thì trừ nói chung là không phải là ai cũng vậy đương nhiên là có nhiều người vẫn nói lại đấy nhưng mà ý là mình nói là cái cái phần cái phần đa số và cái phần thiểu số thôi mình cũng ý là mình cũng không muốn hỏi về cái chuyện đa số mà, kiểu, đây là mình sẽ trò chuyện về cái kinh nghiệm cá nhân đi chẳng hạn, À, đúng không? à, Như kiểu à, là à, à. ờ, sẽ kinh nghiệm cá nhân nhiều hơn là ví như, kiểu, những cái cái bạn mà bạn đã từng hẹn hò, hoặc là như mình biết thì ở Sydney thì khả năng là người châu Á, <laughs> có nghĩa là ngoại hình châu Á sẽ nhìn sẽ nhiều hơn là là là Úc thật, đúng không? Thì cái đấy nó nó sẽ khiến cho cái tỷ lệ mà mình tìm được một cái người mà thực sự phù hợp với mình người nước ngoài thì có thể là sẽ thấp hơn một chút so với cả tìm người châu Á với cả là ừ, bạn bạn bạn có để ý là những cái gọi là khi mà mình ở cạnh một cái người mà châu Á hay là một người Việt Nam đi thì về mặt cảm xúc và về mặt ừ, tinh thần của bạn như thế nào so với khi mà mình ở cạnh một cái người ờ, nước ngoài hay một người Tây thú vị nhỉ nhưng mà mình đối với mình thì mình chưa ở cạnh thật chưa thật sự là, kiểu như là, ở chung nhà kiểu như, mình mới là hẹn hò rồi mình gặp thôi, rồi mình có thể là một tuần gặp mấy ngày vậy thôi chứ không có thật sự là ở ở chung. Yeah, dạ, nhưng mà Cảm xúc hả? Ồ, giờ phải nhớ lại. <laughs> Tại vì yeah, dạ, tại vì mình cũng mình cũng không có người yêu nhưng mà th cũng khoảng một thời gian rồi. À, <laughs> thì bây giờ mình, à bây giờ sao ta có thể là những người con gái châu Á thì họ quan tâm về những cái vấn đề cũng khó mà nói à riêng mình thôi đúng không bây giờ đang nói ừ, là ừ, đang riêng, nói là cái kinh game ra thôi, à, riêng mình thôi riêng mình thôi dạ mình học mình không thể nào nói mà cho ừ. người khác hay chung chung được nha dạ. yeah. ok à, Bây giờ thì cái mình nghĩ là OK, có một cái mối quan hệ mình rất là mặc dù là quen xa, nhưng mà khi mà nhận mỗi lần mà gặp bạn đấy á, thì mình rất là thích, kiểu như kiểu như, cái bạn đấy có một cái tính cách rất là rất là match với mình. Thì khi mà nói chuyện á, khi mà nhiều khi FaceTime nhiều, video call nhiều với nhau nhưng mà cũng không không có chán và họ luôn luôn hỏi quan tâm với mình thì mình gặp và khi mà mình gặp họ mình cảm giác như là mà ờ, cái người này có thể là mình có thể cưới nè đấy nhưng mà sau đó thì đe, những cái những cái vấn đề sau đó thì mình không muốn nói đâu cũng không muốn chia sẻ tại vì ừ, cái đó là ừ. chuyện riêng với lại uh, thì có như là không không có duyên để đến được với nhau thôi còn những cái người um, nước ngoài thì họ vẫn quan tâm đến mình nhưng mà họ vẫn có một cái gì đó họ giữ riêng cho họ ừ. à yeah họ họ vẫn luôn có một cái nhược và luôn có một cái đấy họ luôn có một cái tốt và luôn có một cái cần để cải thiện hai bên đều luôn có mặt xấu mà mặt tốt kiểu như vậy thì tùy vào mình thôi ừ. có nghĩa là theo như mình hiểu nha từ nãy đến giờ khi mà bạn chia sẻ là ví dụ như là nói tạm gọi là nói nói tây chung lên nhưng mà mình không có ý là nói tất cả mọi người nhưng mà ví dụ như của các bạn người à, Việt Nam đi thì sẽ làm cái cái cách quan tâm sẽ khác và nhiều khi nó cá nhân mình để ý là nhiều khi nó hơi có một chút hy sinh bản thân vì cái người mà mình thương á. Trong một mối quan hệ. Còn ví dụ như kiểu với các bạn ở nước ngoài, các bạn Tây á thì về cái câu chuyện xã giao nha thì họ sẽ rất là open, họ sẽ rất là cởi mở, họ sẽ có rất là nhiều thứ để nói với mình nhưng mà khi mà đến với một cái gọi là intimacy là một cái mối ờ, mối mối quan hệ yêu đương á thì cái không gian mà họ cần cho họ nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ kiểu bình đẳng và độc lập hơn giữa hai người với nhau á thì không biết là <laughs> có trải qua cái chuyện đó <laughs> hay là mình có hiểu đúng cái gì mà bạn đang đúng chia rồi. sẻ không đúng rồi thật sự là đúng à yeah, <laughs> dạ, bạn bạn nói bạn nói chuẩn rồi đấy và mình cũng có yeah, dạ, mình cũng có vài mối quan hệ nhưng mà nhưng mà mình nghĩ là đối với so với nhiều người khác thì mình cũng không có phải là quá quá có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về cái chuyện mà uh, quen người quen người nhiều người nước ngoài và và chứ Việt Nam mình mình nghĩ mình cái số lượng của mình thì cũng vừa vừa phải phải thôi ừ thế á tại vì bạn sang úc cũng khá là cũng cũng khá là trẻ năm 18 tuổi nhưng mà trước đấy ở Việt Nam là mình cũng có gọi là yêu sơ sơ đúng không <laughs> yeah, là đúng, hồi đúng, đúng. ở cấp 2, cấp 3 thì cái lúc mà trẻ như vậy á thì bạn thấy là bạn có cái nhu cầu cần phải đi tìm một cái người yêu hay là cần đi tìm tình yêu ở nước úc không có cái nhu cầu đến lúc mà mới mới sang không hay là cả thời điểm hiện tại vâng mình nghĩ là cái thời cái cái nhu cầu đấy là rất là nhiều người ai cũng có luôn đấy ừ. và có nhiều người không có người yêu mà đến nước mà không có người yêu mà họ stress luôn á mình mình cũng thấy rồi dạ yeah, thì thì đối với mình thì không tới mức đấy nhưng mà mình vẫn cần vẫn cần nhưng mà thì thay vì thay vì thay vì nếu như mà nếu mà mình cần nhưng mà mình theo như mình đã nói lúc nãy thì không phải là mình cứ chọn đại cứ kiếm đại đúng không mình mình thì mình mình sẽ bù đắp lại cái khoảng trống đó bằng công việc bằng bạn bè bằng đam mê bằng những thứ khác thì khi mà mình đi ra ngoài mình gặp bạn bè mình gặp mình đam mê thì mình có tập nhảy mình có giao lưu với rất mọi người trong cái cộng đồng nhảy thì mình sẽ gặp được những người khác thì mình nghĩ là từ những cái đấy thì mình sẽ kiếm được một cái người nào đó hợp với mình hơn đấy mình không phải là cứ gặp người này thấy người này xinh rồi cứ tới nói chuyện này nọ nọ ý là mình ý là như vậy ờ. <laughs> yeah ừ. là ngoại hình không phải là tất cả đúng không mình còn phải tìm đúng hiểu rồi. hơn nhưng mà bạn có thấy là khi mà bạn đi du học đi chẳng hạn ở úc đi thì cái chuyện mà có được một cái người yêu mà mình thực sự cảm thấy phù hợp ấy, nó có khó hơn là cái chuyện mà mình tìm một cái người phù hợp của mình với mình khi mà mình ở Việt Nam không? Yeah, mình thấy khó hơn, khó hơn hẳn. Mình nghĩ là cũng tùy vào người, kiểu như là nếu như mà mình chịu khó, mình đi ra ngoài, mình giao tiếp nhiều thì mình sẽ gặp. Còn nếu như mà mình cứ cúi rủi nhà thì làm sao mà mình gặp được ai? Đấy, thì, à, nhưng mà công nhận là nếu như mà mình ở Việt Nam thì mình sẽ gặp được nhiều người hơn. Tại vì thật thật ra là khi mà những cái lần mà mình về Việt Nam lúc nào mình cũng có <laughs> một cái người nào đó để ý mình, để ý rồi họ cũng để ý mình luôn. Nhưng mà cái khoảng thời gian chỉ là một tháng về holiday thôi cho nên nó không có đủ để mình có thể có thể nghiêm túc với cái người đó. nếu mà nghiêm túc thì sẽ thành quen xa thì mình lại sau này mình mình là không có muốn quen xa nữa đấy thì kiểu đấy kiểu như vậy nhưng mà đấy bởi vậy mình nó nói là nếu mà mình ở Việt Nam thì chắc chắn bây giờ là mình sẽ <laughs> có, có một cái người nào đó rồi cha nhưng mà khi mà qua đây thì cái cuộc sống cái cái sinh hoạt cái cái giờ giấc sinh hoạt của mọi người nó khác kiểu ở đây ai cũng bận ở Việt Nam thì có thể là rảnh là cuối tuần gặp nhau hoặc là ngày nào cũng gặp cũng được nữa bạn mình có thể gặp kiểu ra cà phê tối làm về rồi ra cà phê được còn ở đây thì nếu mà muốn hẹn trước gặp là phải hẹn trước một tuần hai tuần và rất là thậm chí yeah, thậm chí thậm chí là không được luôn đấy kiểu như vậy luôn đấy thì mình thấy đó là cái lý do mà ở đây cuộc sống ai cũng bận rộn đi làm đi làm đi làm đi làm và cái thời sống tinh thần ở đây nó thiếu thốn hơn rất là nhiều so với Việt Nam. Ừ. ừ. Bạn có thể kể thêm một tí về cái sự thiếu thốn về đời sống tinh thần mà bạn đang nói không? Yeah, yeah, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Yeah, mình cũng thích về cái cái chủ đề này tại vì ví dụ như là bây giờ mọi người ở đây cái công cứ đi làm thôi đúng không cứ đi làm từ đầu đầu tóc mặt tối sáng tối và họ không có người thân như là Việt Nam họ không có bạn bè cũng rất nhiều như ở Việt Nam và họ nếu mà họ ngại tiếp xúc với người nước ngoài hay là họ ngại hay là nói chung họ cũng có nhiều người cũng không có được bạn Việt Nam nữa thì thì họ giải trí bằng cách nào bây giờ đấy thì họ thường thường á là họ đi ba rồi này nọ đó để, để xả đấy rồi hoặc là có ca sĩ nào qua là rất là nhiều người có ca sĩ Việt Nam qua là rất là nhiều người mua vé để đi coi này nọ này nọ thì đó là những cách để họ họ họ cần họ cần để, để tinh thần của họ tốt hơn tại vì rất là khó để mà có một cái gì đó gọi, gọi là giống như Việt Nam kiểu như là khi mà mình cảm giác khi mà ra đường ấy bạn ở Việt Nam rất là nhộn nhịp à, còn ấy rất là nhộn nhịp lúc nào cũng thấy người hết kiểu chỉ cần ra đường thôi một cái ở Việt Nam thôi là là không cảm, cảm thấy không có không có cảm thấy buồn nữa cảm thấy ôi trời sao cái này ngộ vậy sao người này người này người nọ rồi gặp bạn bè rất là vui rất là nháo nhịp cái đời ấp cái cái cuộc sống nó nhanh đó còn ở đây thì cuộc sống nó chậm hơn một chút khi mà những cái người này, ở thành phố thì nó nhanh nhưng mà ở những cái nơi khác ngoại ô mà thành phố á, thì ra đường là sau 5 giờ là coi như họ đóng cửa hết rồi những cái quán xá này nọ bên úc sau 5 giờ đóng cửa hết rồi và tối trời tối coi như là rất là yên ắng rất là rất là không có tiếng động gì luôn á đấy rất là buồn đấy cái cái vai cái vai xung quanh nó làm mình buồn luôn thì bởi vậy rất là nhiều người chọn Sydney là tại vì Sydney là thành phố vui nhất rồi đấy <laughs> nếu mà qua những thành phố khác là trầm cảm luôn tại hồi đó là mình ở Brisbane hồi đó mình là ở thành phố lớn thứ ba trước khi mình đi Sydney là mình ở Brisbane thì Brisbane rồi Melbourne là thành phố lớn thứ hai rồi tới Sydney thì mình cái một trong những cái lý do mà mình chuyển từ Brisbane tới Sydney là vì mình thấy Brisbane buồn quá yeah yeah và và Sydney thì có nhiều người hơn vui hơn và có nhiều cơ hội làm việc hơn cho nên mình chọn ở Sydney yeah mình thấy cái đấy 5 giờ chiều mà đóng cửa là cũng <laughs> là cũng hơi căng thẳng đấy tại vì lúc đấy trước lúc đấy thì mình mình đi làm hết rồi và cái đấy là cái mà mình cũng thấy là ở nước ngoài là tại vì Việt Nam mình là hay có cái kiểu là cần đi bác sĩ đúng không mình có thể đi sau giờ làm việc đó như vậy hay là mình ờ hay là mình đi ăn mình đi chơi mình có thể đi sau giờ làm việc thậm chí là mình đi học lái xe ô tô thì mình có thể học sau giờ làm việc nhưng mà <laughs> ở nước ngoài là không có cái chuyện đấy tất cả mọi thứ là trong giờ làm việc <laughs> trong và giờ mình việc phải ờ ừ, nghỉ làm để đi bác sĩ hay là mình phải nghỉ yeah. làm để đi học lái xe đúng không dạ yeah, rất là cực luôn kiểu bạn bình từ Việt Nam qua bảo ủa nó hỏi ủa sao tự nhiên mọi thứ đây đóng vậy đóng sớm quá vậy bảo ở Việt Nam mà đóng giờ đóng kiểu này là không không có buôn bán được gì luôn nữa Ồ. <laughs> đó rồi là chưa kể là cái cái có nghĩa là mình mình khó tìm được một cái cảm giác thân thuộc ấy ví dụ như đương nhiên là mình có thể đến nhà hàng châu á để mình ăn nhưng mà những cái món ăn nó cũng không được chính xác như là mình ăn ở Việt Nam mình ăn ở vỉa hè đúng không mình ngồi <laughs> mình ngồi trà chanh yeah, chém yeah. gió hay là mình ngồi ở ở ở ở trên đường chẳng hạn thì những cái cảm giác đấy nó sẽ khiến cho mình cảm thấy là bớt thân thuộc và mình ờ, mình mình bớt yêu cuộc sống của mình lại một tí nhà <laughs> mình ở nước ngoài đúng không <laughs> vâng vâng vâng vâng thì mình nghĩ là cũng cũng tùy dạ yeah, cũng tùy người nhưng mà những cái những cái cảm giác đó của mình đã xuất hiện nó xuất hiện là trong vòng 4 năm đầu khi mà mình ở úc ừ, nhưng mà sau này khi mà mình cuộc sống mình ổn định hơn một chút rồi đó thì mình không có còn cái cảm giác đó nữa mình tự nhiên nhưng đấy thì thì như bạn như như như mọi người hiểu thì nếu như cái lúc đầu lúc nào cũng khó khăn hết đó khi mà mình bắt đầu một công việc mới mình bắt đầu một cái mình học một cái ngôn ngữ mới mình bắt đầu một cái thứ gì đó mới luôn luôn có cái rào cản rất là nản dễ nản rất là khó thì sống ở nước ngoài qua du học cũng như vậy nhưng mà khi mà mình vượt qua được nó rồi thì mình cảm giác như đây là ngôi nhà thứ hai của mình yeah mình bây giờ thì mình ở đây thì mình cảm giác như nước úc là ngôi nhà thứ hai của mình rồi yeah và mình cảm giác mình không có còn cái cảm giác buồn như hồi trước nữa hồi trước là lúc nào mình cũng kiểu ôi trời ơi à, mình mới từ Việt Nam về xong cái mình nhớ quá mình mình nhớ mọi người tới nỗi mình khóc luôn xong rồi nói bây giờ phải một năm nữa phải mười ít nhất là một năm nữa mới quay về gặp lại được mọi người trời lâu quá đấy kiểu như vậy luôn kiểu mình luôn luôn hóng một cái ngày nào đó để mình được về Việt Nam nhưng mà bây giờ thì không rồi bây giờ thì mình à, thì mình may mắn riêng trường hợp của mình thì mình may mắn là mình có gia đình ở đây rồi à, mình gia đình mình đã từ Việt Nam qua đây rồi thì mình đã có gia đình rồi thì rất nó đỡ đi rất là nhiều rồi. À, à Ừm. OK, có nghĩa là bạn đã có một cái điểm tựa rất là vững chãi mặt tinh thần rồi, đúng không? Yeah, yeah, yeah. Và và mình mình có những cái mục tiêu trước 30 tuổi hay là những cái mục tiêu trước khi cưới kiểu như vậy, cho nên là mình cũng chưa có muốn cưới sớm hay là cái gì đấy, cho mình mình cũng vẫn vẫn ổn. Yeah. <laughs> Ờ, mục tiêu trước khi cưới có nghĩa là Hiện tại là bạn đang độc thân hay là đang có Đúng rồi, partner? ừm. Chưa chưa có À, là đang thì ừ. Ờ. thì thì thì hiện tại có nghĩa là mình muốn làm được những cái điều này trong trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình nghĩ là nên làm những cái điều này trước khi mà mình có gia đình. Thì nếu mà mình có gia đình à. rồi mình nghĩ là sẽ sẽ vướng bận, sẽ, kiểu như, phải lo cho gia đình, rồi nếu mà có con nữa là phải lo cho con, là phải ở một chỗ. Còn mình thì mình thích đi, mình nghĩ là mình mình muốn đi đây đi đấy để biết biết nơi này nơi nọ trước khi mà mình ở một chỗ. <laughs> À, ô Yeah. Dạ. cái việc ở một chỗ, đúng không? Thì cho mình hỏi một tí là cái tạm, gọi là, cái mối cái mối tình gần nhất thì tại vì bạn bạn đã có gia đình ở đấy rồi, nhưng mà khi mà có một một cái người ở bên cạnh mình thì bạn cảm thấy là cái cái sức khỏe tinh thần của bạn nó có có cái gì khác khi mà bạn độc thân và khi mà bạn đang ở trong một mối quan hệ? Ừm. Yeah, tinh thần, tinh thần, tinh thần rất là nhưng mà cũng thật sự giống như là giống như là stock vậy đó, giống như là cổ phiếu vậy đấy cũng có lúc lúc lên lúc xuống. Nếu mà lúc nếu mà nó lên ấy, thì rất là vui luôn luôn, nếu mà khi hai người đều hạnh phúc, đúng không? Thì nó nó nó lên tới <laughs> on top luôn, có nghĩa là rất là vui, có nghĩa là happy cười nhảy hát mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà hai người giận nhau, hai người có fighting, có có có tranh luận, có cãi nhau hay bên những vấn đề gì đó thì bắt đầu mình lại rất là tiêu cực đấy thì khi mà nó xuống thì nó xuống rất là là sâu <laughs> và cái đèn lên nó lên rất là cao ừ. thì mình nghĩ là như vậy có nhiều người à, có nhiều người hối hận khi mà đã, họ là có mối quan hệ họ sau đó sau đó là họ lại muốn độc thân nhưng mà có nhiều người độc thân thì họ lúc nào họ cũng có muốn một cái mối quan hệ đấy thì mình nghĩ là không phải là cái vấn đề là độc thân hay là có mối quan hệ quan quan hệ um, hay là nói chung là cái cái vấn đề mình nghĩ là mình phải hạnh phúc đã mình phải tự biết happy mình phải tự có cái hạnh phúc bên trong của mình rồi sau đó mình chia sẻ cái hạnh phúc đó với người khác và người khác chia sẻ cái hạnh phúc đó cho mình để hai người sẽ hòa hợp cái hạnh phúc lại với nhau chứ không phải là mình có cái người có người này để họ làm cho mình cảm thấy vui thế như vậy thì mình sống không phải là là, là mình sống là mình dựa dựa dẫm vào người khác rồi để làm cho mình hạnh phúc là mình dựa dẫm vào cái tình yêu đó rồi mình nghĩ là mình cái tình yêu mà mình phải yêu bản thân mình trước rồi khi mà mình yêu làm thánh sinh mình đã <laughs> là mình đã được đứng vững rồi thì thì lúc lúc đó là điếp <laughs> xíu nhưng mà lúc đó thì thì mình sẽ không có còn phải nặng thì cái vấn đề là có người này có người nọ nữa nhưng mà nếu mà có người yêu ấy thì mình nghĩ mình đã tự yêu được bản thân mình rồi và mình đã truyền được cái cái cái niềm vui cái niềm hạnh phúc đó cho người khác rồi thì mình nghĩ cái niềm cái cái cái cái, cái mối quan hệ đó sẽ bền vững sẽ tốt Yeah, dạ, nhưng mà phải quen gần nha chứ quen xa thì hơi khó. <laughs> Ừ, quen xa thì hơi khó nhưng mà lúc nãy bạn có nói đến một cái là kiểu khi mà mình ờ, khi mà mình ừ, nó giống như cổ phiếu đúng không? Mình lúc lên thì không nói làm gì nhưng mà cái lúc mà mà tinh thần đi xuống cả hai người đi xuống là kiểu kiểu như mình sẽ trở nên rất rất buồn và mình cảm giác như cái sự buồn này nó nhiều hơn những cái người ở Việt Nam á, tại vì thứ nhất là ba club bên này không có mở nhiều đúng không thứ hai là cái gọi là cái cái friend zone cái vùng bạn bè của mình nó không có nhiều nó không có đa dạng như Việt Nam ấy kiểu Việt Nam mình cần ới một cái là bạn bè có thể tối nay đi nhậu luôn được đúng không còn ở bên này như bạn nói là <laughs> còn phải đặt lịch hẹn với chúng nó <laughs> ờ một tuần đến hai tuần bây giờ hôm nay tao đang bận à hôm nay tao đang buồn có vậy tao phải chờ hai tuần nữa để tao tiếp tục cái sự đúng buồn rồi. của mình đi lúc đấy nó luôn hơi căng thẳng đúng vậy luôn á đúng thật sự là như vậy luôn đó bạn rất là khó hồi đó mình mình à, mình mới vừa chia tay thì mới có nghĩa là mình sau đó mình chia tay bạn bạn gái của mình, đấy. Thì cái tối đó mình rất là buồn luôn. Mình gọi có nghĩa là mình mình chỉ có thể tâm sự được qua điện thoại thôi. Đấy, không có gặp được ai luôn, ai cũng kiểu bạn bạn bạn Đó là là chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại thôi, thì cũng đỡ được phần nào, đấy là chỉ nói chuyện qua được điện thoại thôi. Yeah. Thì đấy, ý là cuộc sống ở đây nó như vậy, cho nên mọi người, ờm, à, phải tự biết, ờm à, tự mạnh mẽ tự tự đứng bằng đôi chân của mình chứ không nên dựa dẫm vào ai nếu mà dựa dẫm vào ai mà người đó kiểu người ta bỏ mình một cái là mình kiểu mình sẽ wow không biết sẽ lost luôn sẽ kiểu ô không biết làm sao thôi về Việt Nam ừ. mà kiểu như mình không biết như kiểu làm khi mà mình rồi nhiều khi cái chuyện ở ở nước ngoài nhá nó làm mình mình chia tay này mình buồn này rồi chưa kể là chẳng may mà trong cuộc sống mình lúc đấy visa có vấn đề hay là yeah. công việc có vấn đề học hành có vấn đề thì tự nhiên nó làm cho mình nó dồn rất là nhiều những cái thứ áp lực mà vô hình lên mà mình không biết ấy thành ra là nhiều khi mình thấy các bạn du học sinh khả năng mà bị stress nặng và bị trầm cảm rất là cao ấy hợp lý luôn rất rất là đúng luôn mình có một người bạn uh, đang đang đang đang đang đi làm đi học ở đây bình thường họ họ quen nhau họ quen họ à, bạn ấy và người yêu của bạn ấy quen nhau tầm một năm xong cái sau đó sau đó không biết như thế nào rồi người con gái đó ra đi đấy chia tay xong cái bạn nó stress bạn nó stress tới nỗi mà phải, không ở đây được nữa phải gọi điện cho nhà của họ để bảo thôi bây giờ con con chịu hết nỗi con ở đây con cảm thấy con cô đơn quá không có ai bên cạnh con hết con buồn quá cho con về đi bạn ấy phải về Việt Nam 6 tháng ngừng lại hết tất cả mọi công việc ở đây về Việt Nam 6 tháng để tinh thần ổn định lại để mới có thể qua lại đây tới những mức như vậy luôn Thế những trường hợp của bạn thì trường hợp của bạn nếu mà kiểu buồn quá mà căng thẳng quá thì bạn bạn làm gì để mà gọi là vơi bớt cái nỗi buồn đấy hay là làm gì để vực lại tinh thần của mình? Ừm, mình thì mình nghĩ là thời gian thôi. Thời gian, tại vì tại vì với lại cái tiếp người nữa, mình thì cái tiếp người của mình tại vì mình đã được giáo dục từ nhỏ, mẹ mình là một cái người rất là hay và thông minh. Và mình rất là cảm ơn mẹ mình đã đã dạy dạy, dạy bảo mình từ khi mình còn nhỏ. Ờ, thì những cái gì mà mẹ mình dạy mình á kiểu như là không nên quá đặt nặng vào một người nào đó. Để kiểu như vậy đó mình vẫn còn phải giữ một cái gì đó cho mình. Đấy, kiểu như vậy đấy. Cho nên là khi mà có cái sự gì đó sự cái sự việc gì đó xảy ra với mình đó, thì mình chỉ buồn trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi mình không thể nào mà buồn hoài được mỗi lần mà ngủ dậy á, mỗi lần ngủ dậy thì cái cái cái cái nỗi đau đó giảm đi một chút thì cứ ngày qua ngày thì cái nỗi đau đó nó sẽ hết cái thời gian mà thời gian chữa lành tất cả ừ ồ oh, cái này yeah. Dạ. hay nha <laughs> dạ yeah, thì cái thì uh. <laughs> Nhưng mà nhiều khi có khó không? Tại vì tại vì ví dụ như nhá, bây giờ bạn ở nước ngoài này mà bạn đang một mình và nhiều kiểu nhiều khi là mình mình không có một ai để mà có thể bám víu về mặt tinh thần đương nhiên là ngoài bản thân mình ra ý là mình nói là kiểu không có một một một, một cái người ở bên ngoài mà mình có thể bám víu về mặt cảm xúc nhưng mà bây giờ trong cùng cái lúc đấy mình lại phải tự dặn bản thân mình là không được gọi là fall in quá nhiều không được fall in của trăm phần trăm để mà giả sử như có vấn đề gì xảy ra thì mình vẫn còn đường lui thì cái đấy nó có khó không khi mà mình chẳng còn ai để mà bấu víu bây giờ mình có một người mà bấu víu nhưng mà mình lại không mình lại không không dám là lao mình ra hết Ừ thì bởi bởi vì mình mới nói là tùy <laughs> vẫn là một vẫn là một lần nữa là tùy người tùy vào cái cái quyết định của bạn thôi và nhưng mà mình nghĩ là quyết định nào thì đấy thì bạn nên suy nghĩ thật kỹ và cái hậu quả sẽ khác nhau nếu như cái quyết định của bạn là như thế nào. Nếu như mà bạn tin tưởng cái người đó hoàn toàn luôn thì thì nếu mà ok không có vấn đề gì thì sẽ good thật, thật sự rất là good. Yeah, dạ, nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn nên cẩn trọng vẫn lên tại vì thật sự mình không thế nào mà mình tin được ai cả về yeah, dạ, tại vì mình nghĩ là thoại xứ xung quanh mọi thứ đều có thể xảy ra mình, đúng không bạn có nghe câu đó rồi tất cả mọi thứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời cả cho nên là mình nghĩ là mình nên nên như vậy nhưng mà thật sự thì cũng khó tại vì kiểu như là nếu như mà hồi đó mình có học á là không nên quan tâm người khác nói gì về mình không nên quan tâm người khác nghĩ gì về mình tại vì mình là người hiểu mình nhất mình là người biết mình nhất không có ai biết không có ai thật sự biết mình bên trong mình như thế nào cả mình là người biết cho nên mình phải thật sự là cái người tin tưởng mình mình là cái người nghĩ mình như vậy mình nghĩ mình giỏi mình nghĩ mình mình không có xấu thì mình là như vậy chứ không có để người khác cái cái cái ý kiến của người khác ảnh hưởng tới cái quyết định tới cái con người mình nhưng mà khi mà khi mà mình nghĩ như vậy thì mình nghĩ là mình biết như vậy thôi nhưng mà khi mà vào về cái mặt cảm xúc đó thì nó lại không như vậy mình, người khác nói mình vẫn buồn mình vẫn nghĩ là ờ có phải vậy không ta mình khi mình cũng phải phải thay đổi một chút ta đó những cái lời nói xung quanh vẫn nó vẫn ảnh hưởng về cái mặt cảm xúc đối với mình nhưng mà mình nghĩ là cái cách để mình vượt qua cái điều đấy là mình luôn luôn phải tin vào cái điều đó mình luôn luôn phải nhắc nhở bản thân là không phải như vậy nè phải như vậy nè từ từ cái lý trí của mình sẽ làm cho cái cảm xúc mình nó mạnh mẽ hơn ừ. à, dùng lý trí để làm cảm xúc mạnh hơn đúng không cái này mình cũng thấy là cũng thấy khá là thú vị vì thường là mọi người nói là kiểu như <laughs> mình sẽ dùng trí để lấn át <laughs> lấn át cảm xúc là bây giờ bây giờ là não não nói là trái tim phải nghe nhưng mà như bạn nói là mình bạn dùng lý trí để mà bạn giúp cho cái cảm xúc của mình nó mạnh hơn và mình mình biết mình là ai mình yêu bản thân mình hơn mình có thể hạnh phúc trong cái, ờ, cái cuộc sống của mình trước trước khi mà mình có thể gọi là chia sẻ cái hạnh phúc đấy với những người với những người khác chẳng hạn ừ. thì ờ, bạn thấy là là trong khi mà bạn ở trong một một một mối tình á thì ờ, thì bạn có khác gì so với khi mà bạn bạn độc thân không hay là ý là là bạn có học được cái điều gì <laughs> sau mỗi cuộc tình không đúng đúng đúng ừ, ok ok thú vị nhỉ à, nó nói sao ta thì khi mà chúng ta có tình cảm tình có một trong một cái mối quan hệ thì mình nghĩ là đi đâu đi đó cũng phải kiểu báo cho người đó biết có điều là có nhiều người thì không có nhiều mối quan hệ thì không cần như vậy nhưng mà có mình đã đa số có mối quan hệ, nhiều cái mối quan hệ là mình phải thông báo kiểu luôn luôn có một cái người nào đó đang đợi mình hoặc là mình luôn có một cái trách nhiệm nào đó với một cái người nào đấy đấy thì mình sẽ có nhiều hành có nhiều cái hoạt động thì mình sẽ không thể tham gia vì cái người đấy hoặc là nhiều cái giờ giấc này nọ họ mình cũng phải dành cho cái họ họ nhiều thêm chứ mình không thể nào mà có nhiều thời gian thích làm gì là thì làm như là cái thời gian mà mình single đấy thì mình nghĩ đó là những cái điều cái điều khác chính thôi còn uh, yeah, chi tiết thì vẫn rất là nhiều chi tiết thì mình nghĩ là có rất là nhiều yeah nhưng mà mình nghĩ là là một mình vẫn mình vẫn mình vẫn tin vào cái điều là mình nên có thời gian mình không nên dành quá nhiều thời gian cho um, cho cái cho cái partner đó của mình cho cái người yêu của mình quá nhiều kiểu như là khi mà mình không phải là khi mà mình single thì mình thích làm gì thì làm nhưng mà khi mà mình có người yêu rồi thì mình dành đa số thời gian mình cho người họ còn cái thời gian riêng của mình mất mình nghĩ là mình vẫn cần có thời gian riêng để mình phát triển bản thân mình vẫn cần có thời gian riêng để cho gia đình là gia đình khác là ba mẹ của mình á gia đình lớn á thì và cái thời gian và mình chỉ chỉ chia bớt một phần của cuộc đời mình cho cái người yêu đó thôi ừ đấy là những cái gì mà mình học được được trong quá trình yêu đúng không mình thấy cái đấy bài yeah. học dạ. được cũng lớn đấy <laughs> hy vọng là yeah. <laughs> Dạ. bạn có thể thể tiếp tục nhắc nhở bản thân và duy trì cái niềm tin đấy. Dạ dạ dạ thì mình thì mình thật sự là mình có nghĩa là qua bên đây cái cái văn hóa văn hóa bên đây nó cũng ảnh hưởng đến, đến mình một chút á. Mình nghĩ cái cái cách đấy mình mình có thể lấy được một cái phần nào đấy tốt từ văn hóa Việt Nam và mình có thể cũng có thể lấy được một cái phần nào đó từ văn hóa phương Tây mình trộn lại thành phản ứng hóa học mình trộn <laughs> lại có nghĩa là mình sẽ lấy được những cái điều tốt từ hai nền văn hóa để mình đưa vào cái con người của mình ừ, và mình nghĩ là mình ok và mình nghĩ uh, chỉ cần mình mình hạnh phúc mình nghĩ hạnh phúc là được có nhiều người có người yêu có mối quan hệ nhưng đâu có hạnh phúc đâu thì mình nghĩ quan trọng là mình hạnh phúc và mình thật sự đang rất là hạnh phúc cái cái, cái thời điểm hiện tại bây giờ cuộc sống của mình khi mà mình đi làm mình đi làm khi mà mình đi làm mọi người cứ nói là Kim ơi tại sao mà tại sao mà bạn có thể cười lúc nào cũng có thể cười giỡn như vậy trong khi đó nhiều người khác á, đi làm mặt rất là stress mặt rất là hơi mệt quá thôi mệt quá thôi mệt quá còn mình đi làm <laughs> mình rất là vui cười mà này nọ tại vì mình đã ổn nói chung là mình đã nhận ra được cách để mình làm làm cho mình hạnh phúc bản từ bản thân mình rồi Đấy, thì mình nghĩ là yeah, <laughs> cái điều đó là điều quan trọng nhất. Ừ. Ừm. Mình <laughs> cũng thấy cái đấy nhiều khi nó là nó là cái, cái chuyện mà sức khỏe tinh thần nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng lượng của bên trong và năng lượng mình tỏa ra so Ừm. những người với những người xung quanh á. Những cái đấy nó nó sẽ làm cho mình cảm thấy khác rất là nhiều. Đúng, đúng, đúng. Thì, ừm <laughs> ừ, bạn có nhớ là có một cái lần hẹn hò nào mà nó có nhiều cái sự khác về văn hóa giữa bạn và một cái người mà mà bạn hẹn hò Có nhớ một cái lần hẹn hò thú vị nào mà mình nhớ mãi không? Từ từ, từ từ. Wow, nhiều, để mình nhớ lại. Ờ, <laughs> hoàn cho mình thời gian nhưng mà không thể nhớ nhớ ngay tức khắc được. Ồ, không ờ. sao, không sao. yeah, yeah, yeah, yeah. Mình không nếu mà nói về hẹn hò đơn á, thì không có những cái mình không có những cái kỷ niệm về khác biệt về văn hóa cho lắm. Tại vì những cái lúc đó ai cũng muốn mình best đó ai cũng rất là cẩn trọng lời ăn tiếng nói và hành động của mình thì rất là ổn, rất là ổn khi mà mình cặp kè đấy. Nhưng mình có đã trải qua một cái trường hợp là khác văn hóa khi mà chơi trong một cái group chơi trong một cái đám bạn yeah thì không biết là bạn có cần <laughs> bạn có thể chia sẻ ừ. cái đấy được không hay là bạn có bạn... muốn mình chia sẻ cái đấy không được. <laughs> hay là cứ nói hả được <laughs> yeah, yeah. nếu nếu bạn nếu bạn muốn bạn có thể chia sẻ cái đấy mình thì mình rất là open ờ uh, yeah yeah thì đấy thì thì thì kiểu khi mà mình mới qua đây tầm một hai năm hai ba năm gì đấy thì mình có chơi với đám bạn một đó là họ đều là người Úc cả người bản xứ ở đây và có nhiều nhiều người ừ. cũng là người từ hướng khác nhưng mà từ từ nước khác nhưng mà họ cũng đã ở Úc một thời gian dài rồi thì mình qua đây mình mới biết là khi mà nói chuyện thì mình không có nên không có nên nói thẳng quá không có nên giỡn thẳng quá kiểu như vậy Kiểu khi mà khi mà mình cái cái tính cách hồi đó ở Việt Nam mình thì mình hay giỡn mà, kiểu, châm chọc người này á. Đấy, nhưng mà ở đây thì họ có thể châm chọc theo kiểu đấy, nhưng mà theo cái mức vừa phải rồi theo cái mức mà phải tinh tế, phải phải phải tinh tế về cái lời nói. Đấy, còn nếu như mà bạn nói thẳng ra là, ờ, vậy, vậy, vậy thì họ sẽ offended, sao họ sẽ cảm thấy họ bị họ bị sỉ nhục <laughs> hay là cái gì đấy thì họ sẽ không thích mình. Ừm đấy và nhiều khi ở đây thì họ cũng không có họ khi mà họ chia sẻ đồ ăn á thì họ phải chia sẻ bằng uh, bằng thìa ví dụ thậm chí là cái snack thôi một bịch một bịch snack khi mà chia sẻ cho người khác cho người khác á là để đưa cho họ một cái đưa mình giơ tay ra để họ đưa cho mình hoặc là mình họ đưa vào cái dĩa rồi họ đưa cho mình chứ không phải là họ bóc bằng tay của họ rồi họ đưa cho mình đấy kiểu như à, vậy okay. thì đấy kiểu, kiểu như những cái hành động đơn giản ý là mình đang nói những cái hành động đơn giản những cái hành động nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ khi mà mình ở Việt Nam á mình nghĩ cái chuyện đó rất là rất, nó rất là bình thường luôn nhưng khi mà qua đây thì những cái những cái hành động nó khác đây mọi người không có làm cái những cái điều đấy thì mình đã rất là khó khăn rất đã rất là chậm và bị nói này nói nọ khi mà uh, khi mà mới vừa tiếp xúc với cái môi trường bên đây đấy thì mình cũng đã rất là buồn khi mà có nhiều người nói mình như vậy như vậy và sau đó nhưng mà sau đó thì mình đã cải thiện hơn rồi sau đó sẽ tốt hơn rồi mình nhớ một có một lần mình chỉ muốn nói để support cái người đó thôi nhưng mà cái cái cái lời nói của mình ấy mình nghĩ là chủ yếu là cái lời nói ừ, à, kiểu như mình nói họ là thôi đừng thôi kiểu như là cố gắng cố gắng luyện tập đi mình cái ý tốt của mình chỉ là cố gắng luyện tập tại vì sắp tới á, cái cái cái tại vì sắp tới là có một cái cái giải để thi đấu có rất là nhiều người hay thì bạn cố gắng luyện tập để tốt hơn thì cái người đấy á, họ lại nghĩ á, là mình nghĩ là họ không tốt họ, họ mình chê họ cho nên mình phải nói như vậy mình mới nói với họ như vậy xong cái họ họ nói với người khác là ờ thằng Kim nó nói tao như vậy ờ, xong cái người khác lại nói với mình là ủa tại sao mày người ta chỉ đăng ký cho vui thôi mấy cái cái cuộc thi này chỉ là cho vui thôi đâu có ai care là thắng hay thua đâu đâu có ai quan tâm là thắng hay thua đâu tại sao phải nói cái người này như vậy mấy cái nói mấy cái điều vậy cái bảo tại vì cái điều này người khác cũng nói với tao mà cũng rất là bình thường mà thì nói để cho mình luyện tập cho mình tốt hơn thôi đấy thì cái điều đó những cái điều đơn giản thôi mà lại làm mất lòng người khác đấy thì mình nghĩ là đây rất là khác biệt về cái vấn đề văn hóa và nên thật sự rất là nên cẩn trọng với cái lời ăn tiếng nói Ừm. Nhưng mà mấy cái đấy đúng là, kiểu, nhiều khi mình phải mình phải ở trong cái tình huống rồi thì mình mới hiểu ấy, chứ bây giờ mình nghe mọi người nói thì mình cũng <laughs> mình cũng nghe nghe à. như vậy thôi, đúng không? Chứ mình Đúng, ối đúng, mà mình thấy cái đấy là thứ nhất là nói gì thì nói, mình có thể rất giỏi tiếng Anh nhưng mà nó không phải là cái tiếng bản địa của mình ấy. Đúng rồi, Và đúng nhiều rồi. khi cái câu từ của mình sẽ làm cho mọi người hiểu khác đi á. Và cái đấy thì mình nghĩ là kể cả như Việt Nam đi, miền Nam với miền Bắc nói chuyện với nhau nhiều khi nó còn khớp nữa là <laughs> đúng đúng rồi, đúng Nói gì rồi, đấy là rồi. là một nền văn hóa khác, nhiều <laughs> khi miền Yeah, Nam mình là <laughs> miền Việt Nam Nam mình mình miền Nam mình là cái từ ồ, tôi nhớ là miền Nam là cái từ cái từ ngu nha, như kiểu là sao mình ngu thế, ví dụ như thế. Ờ, nó ờ, một cái ờ. từ rất là rất là bình thường. Ý là nó cũng không phải là quá tích cực nhưng mà nó rất là bình đúng thường rồi. khi mà mình nói với bạn đúng bè rồi. như thế đúng không nhưng mà miền Bắc mà nói từ đấy là là rất xúc phạm nha yeah, <laughs> yeah. kiểu như à. vậy á ồ oh. ừ. là kiểu sao như nên là kiểu cảm giác như khi mà mình bị nghe như thế mình cảm thấy mình rất là tổn thương luôn á đó nên là mình thấy là đúng ừ, rồi. cái chuyện mà khác biệt về văn hóa nhiều khi nó nó không chỉ là quốc gia đâu mà cả trong cùng một một quốc gia các vùng miền của mình miền trung miền nam miền bắc còn khác nhau nhiều hơn đấy thì mình thấy là ví dụ như sau cái thời gian đi du học này và sau cái thời gian mà cũng hẹn hò đi, thì bạn thấy là khi bên, nếu mà bây giờ bạn bước vào tình yêu ấy, thì kim của thời điểm hiện tại và kim của mối tình đầu ấy, sẽ khác nhau như thế nào? Wow! <laughs> Rất rất là khác. Chắc chắn là mối tình đầu lúc đó còn học cấp 3 mà thì <laughs> lúc đó vẫn là một thằng một thằng thằng nhóc. Thì uh, thì đương nhiên rồi, mình nghĩ là mình sẽ trưởng thành nó một chút mình sẽ quan tâm tới người đó hơn chút và mình sẽ lắng nghe người đó hơn yeah, dạ, những cái cử chỉ nhỏ nhỏ này nọ và yeah, dạ, hồi xưa mình hơi vô tâm hồi xưa mình kiểu hơi vô tâm <laughs> mình lại để người khác lo cho mình đó mình luôn mình luôn có cái mong đợi là người khác phải lo cho mình con gái họ phải lo cho mình còn mình là lo những cái khác đấy nhưng mà không bây giờ mình nghĩ là nên đều nên nên lo cho nhau đều bằng nhau là như vậy mình nghĩ là như vậy đây ừ. <laughs> ừ nên lo cho bằng nhau đúng không cả là yeah. Dạ. nhiều khi cái chuyện mà bận rộn ấy thì ở nước ngoài chẳng hạn có một vài người như bạn như bạn cũng đã kể bạn bè của mình thì bạn có thấy là nếu những, những có những bạn mà chuẩn bị đi du học úc chẳng hạn mà hoặc là đang ở úc mà cảm thấy là <laughs> bị mất niềm tin trong cái chuyện tìm được tình yêu của mình ấy, <laughs> thì bạn bạn có lời khuyên hay là bạn có có gì muốn chia sẻ với các bạn ấy không? Lời khuyên là đừng tìm nữa. <laughs> Khi <laughs> có nhiều người có nhiều người hỏi có nhiều bữa hồi đấy mình à, ở đây năm năm thứ hai cái là cái anh đó anh nói anh nói với mình anh đã làm chung với mình anh cái anh nói ủa em muốn có tình yêu thì em mới ra em kìm chứ em muốn có job thì em mới ra em tìm nó chứ đúng không rồi em em mới có công việc em mới đi tìm nó rồi em mới có còn em không tìm thì sao mà em có được tình yêu cũng vậy em ra em tìm nó nhưng mà không bây giờ mình nghĩ nếu nhưng mà quay lại mình lúc đó mình nghĩ là đúng á à, vậy thôi phải đi tìm nhưng mà không thì mình nghĩ thôi chắc không cần phải đi tìm đâu nếu mà nó tới thì nó tới duyên số hết còn nếu mà không thì sẽ đợi một ngày đó một ngày nào đó nó cũng tới thôi nhưng mà thế mà thay vì đi tìm cái đấy thì mình nên đi tìm những cái giá trị khác thì nên tìm những cái điều làm cho như mình đã <laughs> luôn luôn nói trong cái podcast này là nên lên tìm kiếm những cái điều để phát triển bản thân tại vì khi mà mình đã bản thân mình đã đã đã ổn rồi đã, đã trưởng thành rồi khi mà bản thân mình đã tốt rồi đã giỏi rồi thì người khác sẽ thấy cái điều đấy bản thân mình đã happy tỏa được cái năng lượng cái, cái tích cực thì người khác sẽ thấy cái điều đấy và người ta sẽ tự động người ta sẽ tìm đến mình và người ta sẽ đưa ra sẽ thích mình thì cái điều đó nó đã thật sự rất là work với mình rất là rất là ok với mình khi mà mình đi đi chỗ làm mình rất là khác biệt với những cái người còn lại và những cái cô gái những vài vài cô gái trong đấy <laughs> cũng để ý mình hơn kiểu như vậy đấy thì thì đấy <laughs> kiểu như là mình nghĩ là không nên tìm mà là nên nên tìm những cái thứ gì đó để phát triển bản thân để cho cái bản thân mình tự ok đã rồi sau đó tình yêu nó sẽ đến không nên tìm ok mình tìm tình yêu bằng cách tìm tìm được chính bản thân mình ừ. Ừ. đó là cách mình tìm tình yêu <laughs> mình thấy cái này hay nha để tìm được tình yêu thì phải tìm được phải phải tìm được chính mình trước với yeah. cả dạ. là mình thấy là cái chuyện mà so sánh cái việc đi tìm tình yêu với cái đi tìm job nó rất là khập khễnh <laughs> tại vì là ờ nó khập khễnh đúng không tại vì bây giờ đi tìm một công việc mình có JD mình có job description mình có mô tả công việc mình biết là à mình sẽ cần làm cái gì mình qualify mình có đủ các giấy tờ bằng cấp như người ta yêu cầu hay không thế bây giờ đi tìm tình <laughs> yêu làm gì có một cái love description nào để mà mình biết là mình có qualify hay không <laughs> hợp lý hợp lý <laughs> đúng không rồi đúng rồi, là đúng rồi. công việc còn có là ví dụ kiểu là 5 năm kinh nghiệm bây giờ tìm tình yêu không thể có một cái vụ là 3 năm kinh nghiệm trong tình yêu để mà mình có thể tìm một người phù hợp thì đúng là cái cách mà tốt nhất là mình mình mình tìm được bản thân trước là mình biết là mình thích cái gì và mình thấy là như bạn có nói là mình đi tìm những cái giá trị nhiều hơn là mình đi tìm một cái người nào đấy ví dụ như ở thời điểm hiện tại giá trị của mình đang là mình muốn có một người mà mình có thể chia sẻ những cái khoảnh khắc trong cuộc sống của mình chẳng hạn thì mình sẽ tìm những cái giá trị bình an lúc đấy mình sẽ đi tìm một cái người mang lại cho mình cái giá trị đấy thay vì là mình đi tìm một cái tình yêu mà nó nó rất là màu mè hoa mỹ tại vì mình thấy là um, có có thể là lãng mạn đấy nhưng mà mình cảm xúc của mình khi mà ở nước ngoài ấy thì cái chuyện tình yêu ấy nó nó sẽ bớt một chút lãng mạn và nó sẽ nhiều thực tế hơn tại vì cái cuộc sống ở bên này họ thứ nhất là kiểu châu Á của mình mình vẫn mình vẫn thấy là sẽ thiên về những cái thứ cảm xúc rất là nhiều những cái thứ mà tâm linh <laughs> tâm linh rất là nhiều ấy. <laughs> còn hội phương Tây là nó sẽ không nó sẽ rất là thực tế nó sẽ rất là chính xác ừ ta muốn cái này ta muốn cái kia và như yeah. thế mọi thứ nó nó sẽ rõ ràng hơn ấy và nhiều khi mình cần chuẩn bị cho mình một cái tâm thế là nếu như mình muốn có một người yêu là người nước ngoài thì mình phải có cái tâm thế đấy chứ mình không thể muốn là người yêu mình là người nước ngoài nhưng mà lại hành xử suy nghĩ và tất cả mọi <laughs> thứ giống như người châu Á yeah, thì cái đấy nó sẽ yeah. hơi khó đúng không cái đấy khó lắm cái đấy sao kiếm được <laughs> ờ đó nên là đúng là phải phải biết mình muốn gì trước phải biết là cái giá trị của mình đang đi tìm là gì thì rồi mới đi tìm tình yêu không thì mình <laughs> mình không có mô tả tình yêu và mình có thể tự viết ra một cái <laughs> là mình tự viết ra để mình tìm ứng viên đúng rồi và mình và mình có thấy rất là nhiều trường hợp là khi mà đi tìm á, thì lại tìm ra được những cái người không hợp ừ. đấy thì khi mà không tìm á, thì lại tìm được thì lại cái người hợp lại tới mình đã thấy rất là nhiều điều cái điều đấy kiểu như vậy ừ. nhưng nhiều trường hợp như vậy yeah. Dạ. Ờ, tại vì hôm qua mình có nghe một cái podcast thì, ờm, cái từ đi tìm á, bây giờ mình phải biết là mình đang đi tìm cái gì, thì khi nào mà tìm thấy thì mình mới biết là mình thấy. Chứ bây giờ mình cứ đi tìm một cái rất là chung chung mà mình không mình không xác định được. Bây giờ ví dụ như, kiểu là, mình lên một cái taxi, mình nói là "Tôi chỉ muốn đi thôi, <laughs> tôi không biết là cái điểm đến của tôi là đâu", thì làm sao mà mình biết khi nào mình đến nơi, kiểu vậy á đấy thì mình mình thấy là ở ừ, cái cái podcast đấy có rất là hay tại vì lúc đấy là thầy cũng chia sẻ về cái chuyện là đi tìm bản thân mình nhưng mà mình phải biết là mình đi tìm cái gì trong bản thân mình rồi khi nào mình tìm được thì mình mới biết chứ là mình chẳng biết là mình đang đi tìm cái gì thì khó lắm dạ yeah, nhưng mà mình cũng không biết là bản thân mình có gì để mình đi tìm <laughs> dạ yeah, kiểu như vậy kiểu như mình nghĩ là tới tới có một lúc cái lúc nào đó tự nhiên như là xét đánh vào đầu tự nhiên mình nhận ra là à mình thích cái này là mình giỏi cái này nè cái này nó hợp mình là cái này nó hợp với mình nè mình cảm thấy mình thật sự là chính bản thân mình mình sống chính mình mình thấy vui hạnh phúc khi mà mình được làm những cái điều này mình sống như vậy thì mình nghĩ đây ok đây có lẽ là những thứ dành cho mình ừ. mình đi tìm cái giá trị mình phù hợp thôi mà đúng rồi đúng rồi mình thấy thì... là cái ở ừ, cái định nghĩa của bạn rất là hay à, à, cảm ơn bạn thì một <laughs> ừ, một cái câu hỏi mà mình hay hỏi khách mời khi mà chuẩn bị kết thúc podcast đấy là nếu như mà thứ ba tuần sau đi bạn phải đi đếm cái hành tinh song song mà bạn không biết ngày trở về hành tinh song thì... song okay. ừ, khi đi thì bạn được mang theo một người đi cùng với bạn thì người đấy sẽ là ai ừ mình nghĩ sẽ là ba của mình <laughs> tại vì mình vì có sao? một cái mối gia yeah, mình có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với ba và ba mình nghĩ là mình mình rất thương mẹ luôn nhưng mà mình phải nói thật nói nói nói ra vậy nói là hy vọng là mẹ không coi <laughs> cái khúc này <laughs> là là là mình có thể ở được riêng với ba hơn là mình có thể ở được riêng với mẹ thì mình nghĩ là mình tại vì mình cũng chưa có partner cho nên mình cũng không biết là partner là như thế nào nhưng mà một cái người mà mình nghĩ riêng ở được với mình lâu nhất đó, và mình cảm thấy thoải mái nhất đó, thì là ba nhưng mà ba nhưng mà nhưng mà bạn đang đặt một cái tình huống là đi và và cái thế giới song song đúng không thì mình đúng là mình cũng không biết thế giới song song đó là như thế nào cả đấy nhưng mà mình nghĩ á, mình cần một cái người để dựa dựa vào và cái về mặt tinh thần trước đã đúng không mình không biết cái gì hết thì mình chắc chắn là mình cần một cái người nào đó người đi chung với mình sẽ là chắc chắn là sẽ là một cái người nào đó mình cảm thấy thoải mái và vui khi mà ở bên cạnh thì đó là ba của mình yeah ừ. ừ. thú vị đấy đi đi cùng ba rồi kiểu đến khám phá một hành tinh mới <laughs> Dạ yeah, và bạn nói bạn tự nhiên bạn nói đặt đặt thứ ba luôn cũng rất là thú vị luôn tại vì thứ ba là thứ ba là ngày mình mình bay qua mình bay đi qua Nhật qua một cái nước khác luôn là lần đầu à, tiên à, vậy mình, hả? <laughs> là đúng luôn đúng ngay luôn là thứ ba đúng thứ ba tuần sau luôn đấy là mình là mình bay quanh Nhật lần đầu tiên mình đi Nhật lần đầu tiên mình bay ra một cái một cái quốc gia khác ngoài Việt Nam với Úc ừ. ờ. <laughs> chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ và có ngày trở về <laughs> oh my god chắc chắn rồi chắc chắn rồi cảm ơn bạn cảm ơn bạn Ờ, yeah. Dạ. chung là cũng duyên thôi là mình cũng nói thứ ba ừ. mình chỉ nghĩ ra trong đầu thôi. <laughs> Nói chỉ đi cùng với ba và đi vào thứ ba. Ừ. <laughs> Rất là thú à, vị. À, đi cùng với ba và đi vào thứ ba. Yeah, dạ, yeah. Dạ. Wow. Ờ, Rất <laughs> rất rất là cảm ơn Kim hôm nay đã chia sẻ những cái câu chuyện và những cái góc nhìn là mình mình thấy rất là vui và và biết được thêm nhiều về cuộc sống của Úc hay là cũng như là cái cách mà mọi người nhìn về cuộc sống tinh thần ở Úc và hy vọng là tất cả mọi người đã lắng nghe và cũng cảm thấy là enjoy cái cuộc trò chuyện của tụi mình. Yeah, chắc chắn rồi. Phải enjoy, phải enjoy. <laughs> Ờ. cảm ơn bạn rất là nhiều nha cảm ơn mình mình cảm thấy mình cảm thấy là hồi đó mình cũng có cái idea là mình cũng có muốn cải thiện tiếng Anh của mình cho nên mình lập group rồi mọi người vào để practice English này nọ nhưng mà sau này thì mọi người bệnh á cái số cái số thành viên tham gia cũng dần dần giảm đi với lại mình cũng đi làm nhiều á mình cũng mệt mỏi ở ừ. cuộc sống đây kiểu mọi người đi về á mọi chuyện mọi người chỉ muốn nằm nghỉ thôi cho nên là nhiều người cảm giác như là có nhiều người thì lại cảm giác họ lười yêu mình nghĩ là những người mà luôn luôn hungry hungry for love là luôn cũng muốn có người yêu á là tại vì công việc của họ chưa quá bận rộn <laughs> nếu như công việc của họ như mình thì mình nghĩ là họ không phải không có lời lúc nào thì đương nhiên lúc mỗi lúc những cái ngày nghỉ sẽ cảm thấy cô đơn đó nhưng mà nếu như mà cứ bận rộn vậy thì thì thì sẽ sẽ không có thời gian để nghĩ tới yes nếu mà thời gian trống thì lại mình muốn đi chơi mình muốn nghỉ ngơi mình muốn gặp bạn bè này nọ thôi thì kiểu kiểu như vậy đây thì có thể là enjoy cuộc sống không cần tình yêu rồi còn nếu mà có tình yêu thì bạn vẫn luôn luôn nó sẽ luôn luôn có hai mặt và có tình yêu nó vẫn sẽ đang cho mình những cái những cái điều tích cực những cái điều này nọ lợi thế hay là những cái mọi người những cái vòng tay một cái một cái ôm những cái chia sẻ làm cho tinh thần mình tốt hơn thì cái đó cũng sẽ cũng sẽ work cũng sẽ giúp nhiều người phát triển hơn nhưng mà không cái đó cũng nhưng mà cái đó không phải là cách duy nhất để cái đó chỉ là một trong những cách để chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc yeah và yeah, cảm ơn bạn các bạn bạn rất nhiều đã uh, cảm ơn hành rất nhiều đã liên kết mọi người lại với nhau với qua cái podcast này khi mà đã làm cho cái điều này để mọi người có thể hiểu hơn được hiểu hơn nhiều về những cái cuộc sống ở bên nước ngoài yeah, tại vì rất nhiều người ở Việt Nam mà không biết những cái điều ở bên đây cảm ơn bạn đã làm những cái điều này tại vì mình nghĩ là như chưa ai làm hay gì đấy <laughs> ít người làm lắm như chưa có ai làm hay gì đấy đấy thì cảm ơn bạn đã làm những cái điều này cảm ơn rất nhiều ừ. rất là <laughs> cảm ơn Kim và hy vọng là mọi người ờ, sẽ tìm được cái sự bình an và tìm được một chỗ dựa về mặt tinh thần kể cả là trong bản thân mình hay là của những người xung quanh khi mà bạn ở nước ngoài và rất là cảm ơn Kim một lần nữa đã đến với yêu kiều podcast và hẹn gặp tất cả mọi người vào số phát sóng tiếp theo bye bye bye bye